Rồi bây giờ cả lớp nhìn nhá, thầy có hai đoạn văn trên ờ, trên bảng này. Bây giờ thầy sẽ format theo ý của thầy. Thì các em nhìn thấy có biểu tượng mũi tên nó nằm ở chỗ đây ấy. Đây. Mũi tên nhỏ ở đây nhá. Cả lớp nhấp vào cho thầy. Nhấp vào. Thế nó hiện ra cái bảng style. Nó hiện ra bảng style thì chúng ta sẽ chọn new style ở phía biểu tượng phía dưới Đấy, chúng ta chọn kiểu mới nhá rồi các bạn đặt tên cho cho thầy vào đây đặt tên là đây là nội dung chẳng hạn bởi vì là trong style nó có rất nhiều kiểu header nội dung thì đây là thầy format cho đoạn nội dung thì thầy đặt tên là nội dung các em đặt tên là gì cũng được nhưng miễn là các em phải nhớ nhé. rồi bây giờ thầy chọn nội dung này thầy nhấp ok thì trong cái bảng style của chúng ta sau khi mà chúng ta chọn cái nút new style thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái bảng danh sách thầy uh, vừa nhập tên định nghĩa là nội dung Đấy, thì nó đã hiện ra cho thầy là font chữ là 20 pt vân vân lúc này thầy mới chọn chuột phải thầy chọn là modify chọn modify modify tiếng anh có nghĩa là sửa chữa đấy bây giờ thầy mới format nhé đây là cái bảng format cho thầy này các em nhìn thấy các dòng chữ nhá style type có nghĩa là kiểu kiểu dáng style based on có nghĩa là dựa trên cái gì thì ở đây chúng ta là dựa trên normal có nghĩa là dựa trên kiểu thông thường style for following paragraph có nghĩa là áp dụng style theo cái định dạng nội dung sau đó thì chúng ta vào formatting thì chúng ta thấy là thầy sẽ sử dụng phong tham New số man Đấy. thầy cho vào đây là cỡ là nó đang 20 thì thầy nhập 13 thầy nhập 13 và chúng ta nhìn thấy ở đây có biểu tượng là left center right và justify thì chúng ta chọn cho thầy cái nút căn đều justify ở chỗ phần cuối ở chỗ đây nha. Đấy, chọn cái biểu tượng này là thầy muốn cắt đều cái đoạn văn này nó đều hai bên còn dòng nào thừa thì nó cho xuống dưới mà nó căn bên trái chúng ta chọn đây còn chỗ đây là các nút spacing tức là uh, dòng dày nhau uh, trung bình và thưa tức là nó sát nhau và nó giãn cách ra đấy thì chúng ta thấy có ba cái biểu tượng đấy. đây là cho dòng còn đây là cho đoạn văn thì chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta sử dụng đây cũng được hoặc các em có thể vào cái nút format format các bạn chú ý nếu chúng ta sử dụng automatic update thì có nghĩa là sau này chúng ta sửa thì toàn bộ nội dung mà chúng ta được format nó sẽ cập nhật theo chúng ta cách chúng ta làm đấy chúng ta nhấp vào nút đây để sau này sửa thì nó tự tự động nó cập nhật rồi bây giờ thầy mới chọn uh, vào đây thì nó lại cụ thể từng phần một các em có thể nhìn ở trên này biểu tượng được nhưng các em có thể nhìn vào đây Đấy, thầy nhấp vào chỗ phần font thì xong rồi để chọn phần văn bản chọn phần văn bản thì chúng ta nhìn thấy là phần indent and spacing có nghĩa là thụt đầu dòng và khoảng cách thụt đầu dòng và khoảng cách thì thầy đã chọn phần justify rồi nghĩa là căn đều hai bên rồi thì thôi đó. bây giờ thầy muốn là uh, làm một cái inland cho tức là cái ờ, thụt đầu dòng khoảng cách vào đó. thì uh, các em chú ý cho thầy nhé thầy chọn first line là hàng đầu tiên hàng đầu tiên thì mặc định của nó là 1,27 cm các em cứ để thể được hoặc các em có điều chỉnh cho nó 1 cm cũng được phần mirror indent tức là nó sẽ tạo một cái indent đối xứng sang bên đây phải chúng ta Đấy. thế còn phần spacing thì chúng ta nhìn thấy được before và after before là khoảng cách giữa đoạn văn trước và đoạn văn hiện tại after là khoảng cách giữa đoạn văn hiện tại và đoạn văn sau thì chúng ta chọn cho thầy uh, khoảng cách các dòng cho 1.3 1.3 multiple có nghĩa là nhiều dòng nha chúng thầy giải thích các nghĩa trong đây này 1.5 lines có nghĩa là chúng ta hiểu đây là khoảng cách một dòng rưỡi double là dòng đôi at least là tối thiểu exactly là chính xác multiple có nghĩa là nhiều dòng Đấy, chúng ta chọn line spacing nhá phần tab đây cũng tương tự như là chúng ta áp dụng cho nhiều dòng có cái tab nhưng vì chúng ta cái đoạn văn này nó không sử dụng tab chúng ta thôi ta nhấp ok và thầy nhấp ok thế bây giờ các đoạn văn của thầy vẫn ở gốc nó chưa được sửa gì cả thầy muốn áp dụng cho đoạn văn này thì thầy chỉ cần bôi đen cái đoạn văn này thầy ấn vào chữ nội dung Đấy, các em nhìn thấy là đoạn văn của thầy là đã thay đổi bằng bằng font, font khác đúng không font dưới là Calibre thì font trên nó lại là Times New Roman rồi bây giờ thầy chưa điều chỉnh cỡ thầy lại nhấp vào thì sửa lại đây chỗ này thầy cho xuống là bao nhiêu nhỉ 13 đúng không thầy nhấp ok thì lập tức đoạn văn mà được áp dụng nội dung này nó đã có kích thước là 13 rồi bây giờ thầy lại bôi tiếp đoạn này thầy chỉ cần cho cho cái con tròn nó vào đây thôi chúng ta chọn ấn nút nội dung đấy thế là cả đoạn văn được áp dụng giống nhau ít đúc và nó bằng nhau nó đều đều căn đều nhau Đấy, chỗ này thầy cách ra một tí để nó xuống dòng à, đây cách nhau một tí Đấy, bây giờ chúng ta nhìn thấy nhá, chữ của chúng ta rất là đều đã đều chẳng chặn phần phất lai là dòng đầu tiên của đoạn văn nó bị thụt vào trong hơi quá các em làm nhiều chẳng hạn như là cuốn sách có độ một ngàn trang chẳng hạn thì chúng ta phải dàn sao cho chữ nó đều nhau thì các bạn lại vào modify các bạn chọn cho thầy format các bạn chọn paragraph rồi phần phần này các bạn đánh cho thầy gõ cho thầy vào là một cm nhấp ok sau khi thầy ok thì lập tức uh, đoạn văn được thay đổi đoạn văn được thay đổi thế thì chúng ta làm văn bản nhiều ấy sau này các em ra nhiều bạn là vào các công ty và vào văn phòng mà chúng ta cứ format từng trang một như thế nó rất là lâu mà chúng ta phải thế chúng ta phải format sao cho có nội dung uh, hoặc là chúng ta đặt những cái khác nhau đây bây giờ thầy bôi đen cái đoạn này mà thầy chọn vào heading một thì lập tức nó ra như này đúng không đây là những cái định nghĩa sẵn rồi còn đây là định nghĩa do chúng ta tạo ra do chúng ta tạo ra đấy bây giờ chúng ta lại trở về thì đấy, thì nó lại trở về chúng ta đấy là format nha và các em muốn màu sắc thì chúng ta muốn cho nó modify chúng ta lại chọn màu cho nó em chú ý như thế cho thầy đó. chúng ta lại chọn màu ví dụ thầy chọn màu xanh chẳng hạn xanh đây xanh tím đó. thì tất cả chữ ở trong phần style nội dung được thay đổi bằng màu xanh tím thầy thay đổi bằng sang màu đỏ thầy chọn màu đỏ Đấy. thì lập tức các đoạn chữ đoạn văn của chúng ta được áp dụng cả lớp hiểu ý thầy không có nghĩa là chúng ta phải định nghĩa tạo format cho nó trước sau đó ta áp dụng thì nó mới đều nhau được chứ không có ở chỗ này một kiểu chỗ kia một kiểu cả lớp hiểu chưa rồi nhá rồi phần thứ hai này thầy dạy các em này chúng ta muốn gạch đầu dòng hay các biểu tượng đầu dòng thì cái đây là chúng ta chọn trực tiếp đối với văn bản ngắn có nghĩa là trong một trang thì chúng ta có thể áp dụng vào Đấy. rồi chúng ta áp dụng đây là tự động cả à, lớp nhớ chú ý cho thầy nhé Đấy, dấu gạch rồi vân vân thì đây là gọi là cách tự động cách làm tự động văn bản ngắn nhưng mà sau rồi thì chúng ta vẫn phải format nó các em cũng bằng cách di chuyển các biểu tượng phía trên đây để điều chỉnh uh, cái uh, icon phía bên đầu dòng của các đoạn văn Đấy. và chúng ta điều chỉnh đoạn văn ra vào nhá Đấy, ở trên này nó có cái này cả lớp hiểu chưa rồi nhá thì trong đây có hai cái con trở Đấy, một con trở đầu ngoài một con trở trong chúng ta chú ý vào còn cái đây là cái căn lề trực tiếp Đấy, dịch bên này nhé giống như chúng ta chọn là phần uh, ờ, text layout và chúng ta chọn margin đấy chúng ta chú ý cho thầy như thế thế nhưng mà nếu mà làm trực tiếp ở ngoài thì nó lại không thuộc vào style nó là bổ sung cho style thôi bên trong mà các em muốn làm bên trong thì các em phải chọn cái modify bên trong sau đó chúng ta chọn phần uh, numbering đấy chúng ta chọn bullet chúng ta chọn thì bên trong này là đầy đủ đất nhá còn ở ngoài thì nó nó là trực quan nhưng mà chỉ áp dụng với văn bản ngắn thôi rồi bây giờ ở dưới lớp sẽ tự động trang trí những cái kiểu mà các em thích cho thầy cho 10 phút uh, sự tự sử dụng nhá rồi hôm trước uh, Hôm trước bây giờ thầy sẽ cho cái bài tập để các em làm format cho thầy Rồi cả lớp nhìn nhá, thầy lấy bài tập ra Đây, hôm nay ờ, hôm trước chúng ta đang làm dở cái chỗ này thì chúng ta làm format cho thầy các đoạn văn này cho thầy theo đúng kiểu này nhá đó và cũng ở trên có cái gọi là bài tổng hợp còn uh, phần hình ảnh các em không quan tâm chữ ký không quan tâm dấu không quan tâm chúng ta chỉ làm cho thầy làm sao cho nó hợp lý và vâng, cả lớp chú ý là về nhà phải xem lại bài thầy đăng lên để các em ngồi xem lại cách thầy làm đấy rồi các em làm từ đầu cái bài này nhá làm, làm lại từ đầu cái này Thì nói lại biểu tượng chỗ nào nhỉ? Ở à, đây em chọn chuột phải Chọn Modify Sau đó các em chọn Format Chọn Numbering Số và biểu tượng uh, gọi là gạch đầu dòng ở ngoài đấy Đấy, các em có thể chọn cái kiểu gì các em thích chẳng hạn như là chúng ta muốn chọn mũi tên nhấp ok thì nó sẽ thay đổi thành mũi tên nhớ chưa đấy nhanh quá đâu modify này chọn format này chọn số đấy các em chọn thế nào tùy các em ví dụ các em đánh 123 thì nó là 123 nhá yeah rồi chúng ta chọn uh, biểu tượng dấu tròn thì nó tròn trong phần bullet Đấy, chúng ta chọn dấu gạch đây thì nó sẽ gạch đây nhớ chưa rồi hết dòng ấy thì các em phải xóa nhá ví dụ cả lớp nhìn lên trên này bây giờ thầy cứ gõ xuống dòng là nó lại có biểu tượng xuất hiện thì chúng ta muốn thôi tức là nó chỉ gạch ở hai cái đoạn văn này thôi còn đoạn cuối là thôi thì chúng ta phải vào chọn vào trong đây chúng ta chọn năm đúng không à, Đấy, hết thì lúc đó một dòng mới nó cũng sẽ không áp dụng nữa không có là nó lại tiếp tục áp dụng chúng ta chú ý vào đây nhá chọn đây là nó sẽ hết nhớ chưa nhưng con trỏ nó phải nằm ở cái dòng mới nằm ở dòng cũ thì nó lại mất nó lại mất đi cái biểu tượng đầu đầu ngoài cùng Thế các em chọn ở đây cũng được chọn ở trong cũng được nếu mà chọn ở đây thì sau này chúng ta áp dụng nó sẽ không có nó chỉ là trực tiếp thôi còn ở đây là chúng ta định nghĩa định nghĩa thì nó sẽ lưu vào trong kho để sau này chúng ta cần thì chúng ta chỉ cần áp dụng định nghĩa thôi là tất cả nó sẽ áp dụng cả lớp nhớ chưa ok chưa rồi kể cả văn bản trong hộp trong cái bảng cũng thế nhá nó sẽ áp dụng tất cả cho chúng ta Đấy, các bạn nhớ chú ý nhấp vào cái nút là new style để chúng ta làm đây thầy muốn cho chữ thưa ra các dòng thì thầy chỉ cần sửa lại thôi các em chú ý nhìn vào nhé rồi bây giờ thầy cho 1.6 này thì các hàng chữ nó sẽ thưa ra đấy thưa ra muốn gần thì chúng ta cho 1.3 1.4 cả lớp nhớ chưa nhá dựa vào mắt của chúng ta mà nhìn cho nó hợp lý là chúng ta làm cái gì chúng ta áp dụng được ví dụ thầy sang một đoạn khác thầy uh, sang một đoạn khác để đánh chữ chẳng hạn đấy ví dụ bây giờ thầy có một cái đoạn khác đây đoạn khác với định nghĩa khác nào bây giờ thầy ờ, cũng ờ, nhắc lại luôn nhá để chúng ta chú ý này đối với tài liệu dài thì chúng ta phải làm style thế bây giờ thầy muốn cái lời khuyên này nó là một cái heading tức là một cái ờ, title phía trên thì bây giờ thầy lại định nghĩa một cái title phía trên thầy cho vào chỗ này thầy gọi là heading heading uh, chúng ta gọi là tiêu đề lớn đấy tiêu đề lớn đúng không rồi bây giờ thầy định nghĩa tiêu đề lớn nhá thầy chọn uh, font chữ này uh, rồi thầy chọn uh, thầy chọn cho nó ra paragraph rồi bây giờ thầy chọn là center đấy thầy chọn center này ok xong rồi Đó, à, một dòng thôi tức là một dòng nó thôi thì thầy chọn center rồi bây giờ thầy tiếp tục này sẽ ok bây giờ thầy cho màu chữ này ví dụ thầy cho màu uh, màu xanh chẳng hạn Đấy, thầy cho cỡ chữ là 20 Thầy nhấp ok Thế thì ờ, cái này của chúng ta là nó Nó lời khuyên Thầy muốn cho nó ra giữa Thầy chọn là tiêu đề lớn Đấy Thì nó hiện luôn cho chúng ta ra tiêu đề lớn Thế khi, khi nào mà chúng ta áp dụng với các tiêu đề khác nhau Thì chúng ta có thể định nghĩa nhiều nhiều kiểu khác nhau Áp dụng thì nó giống luôn không cần phải sửa nhớ chưa cả lớp chú ý nhá thế còn cái này thầy muốn trở về ở nội dung đấy thầy nhắc vào về nội dung bây giờ thầy thay màu đỏ bằng màu khác thay màu đỏ bằng modify màu khác thầy cho xuống màu đen thì lập tức toàn bộ văn bản đều được thay màu đen nếu mà chúng ta không làm kiểu này thì Ờ, chúng ta không làm được những văn bản nhiều trang cả lớp nhớ chưa ok nhá thế ở đây chúng ta tạo được hai style là nội dung và tiêu đề đây là tiêu đề đây là nội dung đó các em nhớ cho spacing là 1.4 nhá đây thầy xem sửa lại xem là spacing bao nhiêu chọn format chọn paragraph một 1 bốn đúng rồi còn những cái này như là border vân vân thì nó bao xung quanh chữ thì chúng ta không dùng tab chúng ta không dùng tùy cái các em chú ý như vậy Đấy, các em nhìn thấy sau khi áp dụng xong thì văn bản chúng ta uh, nó thực hiện giống nhau như lúc giờ same nó sẽ không bị uh, lung tung lộn xộn các bạn chú ý cho thầy Rồi bây giờ chúng ta làm chỗ đây cho thầy nhá Chúng ta thấy này ban quản lý tòa nhà này Đến thời gian qua là hết một đoạn văn Xong xuống đây là một đoạn văn Đây là một cái style mới Nghĩa là chữ đậm Xuống đây lưu ý vân vân Thì chúng ta cứ tự làm cho thầy Toàn bộ Thầy đây là ví dụ dễ nhá Đến lúc mà sang ví dụ khó thì các em lại phải sử dụng Đó Thế còn khi mà các em học ở trung tâm hoặc là học ở các uh, thầy cô giáo khác thì người ta chỉ làm trực tiếp thôi có nghĩa là chỉ có biểu tượng trên đây mà người ta áp dụng thôi chứ người ta không tạo định nghĩa như thầy như vậy thì đến khi mà đã đi làm chúng ta sẽ không làm được xong công việc không xong công việc thì là sếp sẽ gì cấp trên người ta sẽ không không muốn chúng ta nữa Đấy, các em phải chú ý cái bài của thầy tuy ngắn nhưng mà nó rất nhiều ý nghĩa ờ, ở ngoài hay là ở nhà thì chúng ta cứ nhấp vào các nút này trực tiếp chắc là một hai trang nhấp trực tiếp nhưng mà đến khi sang máy khác nó lại bị thay đổi hoặc là qua một cái gì đấy thì chúng ta lại bị lộn xộn lại các em phải làm cho thầy nhá rồi xong rồi bây giờ các em uh, thực hành theo thời bài đây bài đây người ta để để dày quá chúng ta để thưa ra chữ chúng ta thưa dòng ra Đấy. trên đây chúng ta cho một cái bảng dưới đây một cái bảng gồm hai ô đây là một cái văn bản bình thường ở ngoài chúng ta coi như là đi làm ở ngoài đi nhá rồi cả lớp làm cho thầy các bạn ở cuối cùng có làm được không không nhìn được thì phải tối phải vào trong kênh thầy đăng ký và xem lại tối nay thầy post bài lên bây thầy dừng bài này tại đây để ờ, lát nữa sang bài khác